Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải tiếp tục em ơi Và ngày hôm nay thì uh, sau khoảng hơn một tuần thì thực sự là lần bài boss mua không có nhiều em ơi Ngày hôm nay thì uh, Khải Vĩnh Tùng gom được hai chục con em ơi Ok, và giờ chúng ta sẽ bem hai chục con nha em ơi Thực sự là mua, thực sự rất là mua nhiều nhưng mà thực sự không ai bán em ơi Có bán mua lắm luôn em mà không ai bán mọi người ơi Đó là ngày hôm nay thì uh, Khải chỉ uh, có được hai chục con thôi Rồi, khui anh em ơi, ra đảo thử được gì nha anh em mình hãy cho nó yên nhặt cái bình mana này. Rồi. cho nên đọc ra ok anh em anh em đang xem thì à, đừng quên cho bắt số 19 này một like chia sẻ ủng chơi cho anh em ơi rồi ra khơi đó, đầu tiên thả thả năm con của khải trước nha năm một hai ba bốn năm rồi bờ kéo may mắn một hai ba bốn rồi hiện tại thì à, xếp đồng bánh cũng không có gì thay đổi em ơi thì à, ba uh, món động sát năm em uh, xếp định quốc thì không nói rồi xếp định quốc này đợi kết cả xếp đồ rồi ba món động sát 25 25 25 là 75 kèm với cái này uh, à, xấu là 81 81 kèm này năm nữa là 86 nha năm đó ok anh em ơi phán con lô xuống sắc lương tối và nét cho vàng ít chục kim làm quét phán con số à ok làm con số 69 luôn đi rồi đây vừa rồi thì khải à, khai mở bắt số 19 thì uh, nếu mà ổn thì làm con số 69 luôn đó ngày mai thử con về được con số không <laughs> phán một con cho vui thôi chứ khải không biết đâu nha anh em ơi đó anh em có về bờ không là tùy vào cái nhân phẩm của anh em nhá rồi ok bây giờ chúng ta sẽ nhặt đô ok anh em ơi một báo con tiêu à, được một báo con tiêu một cây vũ khí nữa mà một cây vũ khí ok luôn một cây vũ khí ấy dạ ấy dạ ấy dạ dạ, dạ. đủ đánh nhiều đúng rồi hả cha lượm tiếp tục một cái đao một cái đao một cái nón đó đây là đem con đầu tiên của khải nha nè <laughs> khối hang hai con thổ cuối cùng đứng dưới đây cứ đánh nhau ra đại số mà rồi phổ đam con thấy gì nhỏ lẹ nè mày Khui hàng Khui hàng đã được gì đây biết được gì em ơi hai con cuối cùng hai con cuối cùng này được gì đây rồi à, còn 15 con sâu nữa Rồi khui thổ gia truyền kháng cả hai con đặc biệt một gia truyền nữ một áo nữ một đai lưng ok khui nha nam rồi ok khui à tính sau bắt <clears throat> số 9 này thì sự có hai chục con em ơi ui áo thổ sớm ra dạ. à, Một món đồng sắt tương đương khoảng tầm à, Thời trước thì đua tốt còn tốn gần 10 triệu hơn Tầm này thì khoảng 7 triệu hơn một món bạn ơi Trời ơi cái là lần thông minh 14 rác Rác luôn Trời ơi Họ sắt lên chậm 20 à, Nỗ lực cao quá chứ Rồi đô đau kim rác luôn nhưng mà không có gì hết Ok Đồng rác Rác đồng rác anh, anh em xem đánh boss anh em ơi xem đánh boss anh em ơi à, mới khai đào năm cái nhưng mà toàn rắc không đang xem vừa đem vừa đồng tiếng cho anh này à, <laughs> tiếp tục năm con một hai ba bốn năm rồi năm con tiếp theo đó còn đúng có đúng hai chục con thôi nè không có nhiều nên là thả đánh vậy bại thôi em ơi cây này mà cây này mà thêm sát thêm 50 điểm cũng là nô một <laughs> hello này mới vô nha Sao mới ừ. tiếng buồn cười Đấy nè em nói đúng không? Má cái lò quý biết tuyệt vời luôn Tỷ quá à. Gom gom gom gom đánh, đánh bot này ra cây nào đúng một dòng thì nó, nó mới đúng là biết Nó đúng là biết ạ Hai dòng thấy thấy thả đến loạt của anh chưa? Đang đang lọc ăn anh, đang có ăn này của em bắn này, không có gì hết. Lên, lên thả bốn con nữa này. Ok ok à, đợi em ờ, đăng thẳng em con đầu tiên nhanh này hello nhà đất quý phát nha người anh em ơi đó anh em nào muốn phán con số thì phán ngay con số số chín luôn đó <laughs> hello hồng lê à, đợi tôi xem ngày mai ra số chín rồi đổ lỗi cho tại cuối <laughs> đô một ngọc bội dạ, nhiều dữ gì một con mà được món hết trời. Gì cũng món hết trời. Hai con, hai con chết rồi sao có món rồi. À? Ờ. Mít mít hết. Mít một con mọc, không có đồ rồi đồ quá cám kìa đừng cám thì đồ cám đâu tao này cám con hỏa nào vậy còn ờ, ba con thổ thì phải chắc phụ đánh quá còn ba con thổ à một con một con gì gần chết đây quấn quấn mấy cái nha rồi ok một con gì gần chết đây méo đỏ rồi rồi rất ở công bảy trăm 290 Mày thì mày nói mày ơi Ừ anh Tùng nhất, nhất, rồi anh Tùng nhất điều thả đi anh Tùng ơi nhất lên đúng bước uh, một giữ một hai thả đi rồi ok thả đi thôi ok thả luôn lôi rác mở công cho đấy thổ kim đấy thì kim hỏa ừ. kim là ngon rồi đó lắm lắm lắm lắm dây chuyền hàng về không được thêm năm con nữa anh Tùng thêm năm con nó được 25 con em ơi đen đầu à, tầm này á cứ một con đặc biệt là khoảng 400 xu con thường là 100 100 xu hơn nè nói chung là cứ một con là thực sự là tương đương khoảng gần 500 xu đi nè à, 25 con thì tốn hết khoảng tầm hơn 5 kim hơn tính ra mấy con buôn nó hay quá gần 10 kim chứ gần 10 kim chứ thành số thế giới cũng không thấy trên Luôn Ôi biết luôn Hai con thổ không có đồi luôn Vãi chưa Anh Tùng áo dữ dạ. nè à, à quá nhiều Quái trướng thổ chất bục hai con không có đồ luôn Đậu xanh thằng này bói không? lồng má miền kìa Phi chân nó rồi Đang vui nha người anh em Đang vui nha anh em Con bot còn phá thì sao là Quá tay Một đôi dây Một dây chiên Rồi Không, muốn lên, nó muốn lên sống <laughs> đôi dài 6 triệu á gái ơi ờ đôi dài 6 triệu nữa nè ok bắt rồi. còn 10 con nữa thôi đừng phá à <laughs> vừa mua máu hả về làm tiền đó nói chung á ờ, cái, cái này dạ. nhiều khoảng tầm ờ, ba kim mà Thế là phải phải có hai cái súng nhân tạo. 25 con, 25 con nhiều hai là 500 xu. Ừ em mới mua anh mới mua. Rồi con mới có nhiều. Tiếp tục khui nè. Ừ, Trời, một một vũ khí một lần lưng. Rồi, một vũ khí thổ nha, lo sát nó công 200 này, về bờ này, gọi OT thả tiếp này. Thả bot, thả bot cái gì về, thả bot cái gì Thả thả bot này về chứ. Đây, tiếp tục năm con tiếp theo. 1 2 3 4 5. Rồi. Mình dằn lên kìa. <laughs> à do phi trần đứng đó đi người ta đứng coi thôi đừng quýnh chi ông coi mà đội mới giết ông câu không phá đó dạ. làm một thắng cả anh chậm mươi đó ờ má sẽ lực lực đẹp cả đó đó trời ơi đó dạ. trời ơi sát thương một trăm trăm rồi mười một đó dạ. trời mười chín ba mươi đó quá phèn phèn quá rồi, làm luôn nữa còn năm con cuối năm ơi cái tôm à, đầu của anh nó không có được đỏ rồi cái tôm của anh phòng là ủa nghĩ là muốn kia dân già rồi hả <laughs> đồ có đồ không kìa ôi chung nhặt đồ nhặt đồ nhặt đồ rồi năm con cuối năm hết rồi đã được lẹ luôn bây giờ quýnh kia về nó thả luôn đi một hai ba bốn nó kéo cả bang lên là chết mẹ luôn <laughs> à, thị đi phố đồ nói thơ bây giờ có máu mặt không đi đâu bạn nó muốn cho các bạn máu không có là xong này về nha em ơi đi đâu rồi chị bảo là nó thị trấn được rồi nón dây Ok hello anh em vô nha Hiện tại 300 à, anh em đang xem trong lan hồ chơi anh em ơi Thiệt sự thì chỉ có 25 con anh em ơi Không có nhiều lắm Một lần thả 5 con anh em Rồi tuần này nó về bối đồ Tuần này cho anh em xem Để được gì nha ờ, Anh em ờ, đang xem trong like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em Tao Huỳnh nó dính dính boss đấy <laughs> Nhiệt đô Đồ full may mắn Ôi có một nhẫn này hai nhẫn này hai nhẫn phải ơi ơi cho bác giá tẩu quăng anh em nhé ok tương nhiên bác em ơi coi có cái nào sinh lực lực giá tẩu à, rồi thổ lâm lâm lâm lâm lâm lâm cái nhận thổ nào kháng băng ổng một keo keo để lại vậy anh tùng đang tìm ừ. anh Tùng đang tìm nhận khăn băng dạ, Anh cũng nhận nhận cái lăm mà lắm tiền ôi mít luôn má không có đồ luôn vãi cả trường ôi hôm nay mít quá trời luôn em ơi rồi khui này ba sao chín này, mít được gì đây không không nó lát á khui hàng 25 con trời ơi dày thổ ngon luôn thiên nhận cái băng nào xài không trời đón thổ chán đợi 15 20 ngọc bội kim sinh lực lực ra rác đồ rác luôn cho đồ toàn gì quần què không vậy <laughs> cho toàn rác không vậy trời thua bình thường luôn đấy ôi số năm trăm hai mươi rồi xong toàn sức mạnh 18 xung lực trăm ba ba tám năm bốn mươi mà giá chuyện chi vậy chục rồi ơi mũ con năm đồng cá lại nè hôm bữa đồ nó hỏi nó cá hả mũ ờ, sinh lực năm năm té mà mũ lý một chín nè ờ cũng năm đồng đang xài đó Ồ, thôi đưa tôi đi Đưa đưa qua là đưa năm độc là cái gì? Đưa, đưa lại cái mũ 20 nữa Đồ tốn tiền lên đảo nữa Mang tạm đi Đó, ơi cái nhãn đen loại À, à nếu mà cần thì đưa bước đây Đồ đường nào tốn tiền lên đảo luôn nè Bạn đưa sớm Bạn đưa sớm à, ý là phi trần không có không có ạc này cũng năm độc thì có thể lên đảo mà tầm này mắc quá chưa muốn lên đảo nè để tới ờ, đánh đà hỏi anh hùng ờ, donate cho bộ tinh hồng ờ ừ, à, đúng rồi rồi khi nào có thì giao dịch đây anh em ơi thực sự là không có đồi luôn đây đây vô đây lấy đồ thì giả tạo em ơi à, bắt sáu chín này ra khơi không đúng ngày rồi em ơi Mấy bố đi rồi bố đi Cắn đôi được 20 Một nhẫn Cái ra 19 là điều nó 19 mình sinh lực 158 nữa Toàn rác thôi em ơi 140 sinh lực lực Giả tấu Lực động cao 120 sinh lực dày thì nhận cái ban sức mạnh 11 sinh lực cao lực 100 đánh lôi 4 giả tẩu sinh lực lực à, 37 không có đồ gì hết sinh lực 113 111 rồi còn rác thôi em ơi rồi ra khơi thất bại nên mà không có đồ gì luôn rồi còn đồ giả tẩu thôi còn lại món đồ này gọi là tầm trung đỡ vứt anh em dòng trong bang cần ai lái lái này làm chậm 30 giống một này Ờ, đai à, nhẫn ôi nhẫn này cũng gia tẩu thôi làm như đâu nội lực sức mạnh 7 sức mạnh đồng 14 không có gì bỏ luôn đai kháng băng 19 này phía rằng có cần không kháng băng 19 này thì ông đọc 30 nhận nhận khăn lông 20 giá truyền gia tẩu ngọc bội gia tẩu sao có cần cái đai lưng không không không không rác rác mới đánh 25 con không có gì nữa mà thực sự tầm này đánh nhanh lắm mà em ơi cực kỳ nhanh luôn đó là vừa rồi đánh vách số 19 này thì sự là về bờ không được gì luôn còn rắc với rắc ba đồ giả tẩu với lại ba cái đồ sinh lực lực cái này cho anh em trong ban được này ai cần liên hệ ai cần không đâu ai cần không bán được bao nhiêu đâu đây những đồ cho này mà ai lấy xung phong ai lấy xung phong ai lấy giờ tay đó ừ, nhấn nó 20 mà không có gì hết ai lấy giờ tay à? đúng rồi bí mèo đưa cho bí mèo tin ra đâu đủ cái ngọc của em được một ống một không á đưa đưa một đang cần nữa chứ đang cần luôn á ok vậy là cho này nào em là tên gì lấy nhẫn 20 luôn này à, nhẫn này cũng chả có sinh một lực gì đủ ngọc bỏ ra thôi ờ, mày ám giả chắc luôn á ám giải chắc luôn đâu rồi bỏ làm chậm ba mươi tiêu rồi Xong, ờ, đồ tầm trung rồi chả ai xài được chả bán được nữa rồi, đây, ngồi đây, nhận đây, đây. Rồi, giao dịch. cái cái kia mình nó ẩn hai ẩn hai nó không bịt được mà tốn cái nhẫn là mọc ở phía trên nữa thiệt đây bé mèo giao dịch này ẩn một ôi như bài luôn á thể lực trăm của em cũng <coughs> phải đi phải dòng thể lực hơn cái dòng nội lực rồi ừ, có thể lực rồi ok ờ, không có đồ gì đâu mày toàn rác thôi mấy đồ toàn rác thôi rồi hôm nay thì ra ra đảo thất bại không có đồ gì hết rồi ok cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên à, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi anh em ơi đó hôm nay thì ra khơi 69 bắt 69 không có gì hết <laughs> nát quá nát <laughs>